Hello cả nhà Thì à, mình đang đứng tại tiếng số 3 nha cả nhà Ngay ngã tư đường DH Tân Hò Và tiếng số 3 Và đây là nhà văn hóa ấp Đồng Cát này Đây là tiếng số 3 hiện tại đang làm này Nhìn thấy còn bây giờ mình sẽ chạy biểu phái Mình sẽ chạy vào cái khu này Đó, công trình nó đang làm như thế này Mình sẽ chạy vào đây Mình sẽ chạy vào đây cả nhà thấy nha Hiện tại đang làm rất là nhiều này thực ra là lâu rồi mình không có quay video nó các tiếng bây giờ mình ờ, bây giờ mình mình mình sẽ quay video các tiếng như thế này mình chạy vào à, mình chạy vào cửa cuối tiếng số 3 đang chạy vào cuối tiếng số 3 nha hiện tại thì, ờ, tiếng số 3 à, ờ, đang làm rất là mạnh thực ra là khu công nghiệp đó mà hình thành đó thì nó cũng phải có quá trình đúng không cả nhà bất kỳ một cái uh, công ty xây dựng nào cũng vậy cũng phải có một quá trình đầu tiên thì uh, phải chuẩn bị tài chính cái thứ hai là phải có kế hoạch như là đưa ra phương án để mình làm rồi sau đó là mới tính tới những cái uh, quy hoạch bản vẽ này kia khi mà có quy hoạch bản vẽ rồi thì mới tiến hành thi công đúng không xin vốn rồi xin vốn là xin vốn nhà nước nói chung mình nói công trình lớn nha còn nếu mà chạy trường nhà ở thì, thì vốn mình phải chuẩn bị trước đó, sau đó là à, tiến hành thi công đúng không ạ và nó sẽ hình thành từ uh, lúc mà băng vẽ từ lúc băng vẽ đến mà thi công khá là dài rồi đó tức là thời gian cũng khá dài cần có từ ờ, thời gian mà thi công cho đến khi hình thành cũng như là cái nhà máy mà đầu tiên á đi vào thì nó cũng ờ, khác tức là nó cũng khá dài nó khá dài những cái nhà không phải một số buổi chiều là ờ, chúng ta sẽ có liền ngay cái ờ, ở khu công nghiệp đâu cho nên khi chúng ta đầu tư chúng ta phải có cái tầm nhìn là từ 5 năm đến 7 năm là ít còn chúng ta cũng phải có cái tầm nhìn 10 năm 15 năm 20 năm và đây là cái minh chứng thực tế là ở khu công nghiệp Bicamac Bình Dương cả nhà khu Mỹ Phước đồ cả nhà tính tới thời điểm bây giờ cũng tầm 20 năm rồi thì nó mới hình thành được và hiện tại thì ở Mỹ Phước cũng đâu phải là lấp đầy dân hết đúng không ạ cũng đâu phải là chỗ nào cũng kín ví dụ như ở Mỹ Phước 3 1, 2, 3 thì nhà máy đã đưa vào hoạt động nhưng mà Mỹ Phước 4 thì nhà máy mới hoạt động nên ngoái thôi à, bắt đầu từ năm ngoái thì à, mới bắt đầu xây dựng à, mới, mới bắt đầu xây dựng và à, mới có một và ờ, hai nhà máy hoạt động thôi vậy thì đỡ hình thành đâu phải là sốt một là sẽ có đây điện cả nhà đây hệ thống điện này tức là điện lực ở bắc mình dây như thế này cả nhà không biết như cả nhà đây là tiếng số 3 nha mình chạy ra kia một xíu nữa thôi rồi mình sẽ quay vào cái khu các cây tinh thú nha cả nhà vào cái cây và ai cũng tuyến số 1 không biết là tuyến số 2 à, làm tới đâu rồi mình à, cũng chưa vào thì đỡ, đỡ, đỡ thời gian cái thời gian mình sẽ vào nha cả nhà cái thời gian mình sẽ vào các tuyến mình quay từng tuyến từng tuyến cho cả nhà cùng xem đây là ngay ngã tư này ai mua đất ở đây thì quá ok rồi không còn phải bàn cãi nữa chỉ có những khách hàng mình nói thật luôn bây giờ chỉ có những khách hàng mà họ đầu tư quá nhiều cái dòng tiền họ không xử lý được à, gọi là ngộp nặng ấy và gọi là chất lâm sàng ấy không tức là đang ngáp ngáp ấy thì mới bán rẻ thôi cả nhà mới bán rẻ mới mà là cái lỗ hơn một nửa hoặc là cái lỗ 700 800 có những lô cái lỗ tính một tỷ luôn chỉ hy vọng có cái dòng tiền đó mà xử lý cái cái cái khoản nợ quay hiện tại cho nên nó là đất nó xuống là như vậy nhưng mà thực tế nếu mà mình nhìn nhận cái đó là do cái dòng tiền xuống thị trường chung của kinh tế xuống chứ không phải là vừa bất động sản đúng không ạ à? có ai đồng ý không ạ à? nếu đồng ý thì, thì thì comment nha cả nhà nếu đồng ý thì comment nha chứ còn vừa bất động sản như cái nhà thấy hiện tại đang làm như thế này mà thị trường uh, kinh tế nó không uh, đi xuống thì uh, làm sao mà bất động sản đi xuống được có những nhà đầu tư mà ôm quá nhiều như vậy không xử lý được cái dòng tiền thì làm sao mà bán lỗ bán tháo được đúng không còn những ai mà hiện tại đang xử lý được cái dòng tiền dòng tiền đang tốt hoặc là đang có thể cứu được thì à, đâu có ai chấp nhận là bán lỗ đâu không bao giờ chấp nhận bán lỗ gồng được cứ gồng như cả nhà bây giờ với ngân hàng mình cố gắng mình à, trả trả, trả gốc trở lại hàng tháng á à, nói chung là mình mình xử lý hàng tháng thì uh, tầm khoảng có 3 năm 5 năm nữa thị trường nó ổn định lại thì thì lúc này mình sẽ là một cái con số khủng tại bất động sản nha tại những vị trí đất mà mình đã mua mình đã ôm là những con số khủng nha cả nhà và mình khẳng định như vậy tại vì uh, mình chưa trải qua được uh, khủng hoảng như thế này nhưng uh, những người em cũng như là những anh chị đi trước đã trải qua giai đoạn này và cỡ là lúc đó do bán đất không được tức là đi xuống như thế này và bán rẻ bán chuối tức là là bán, bán tháo mà trăm sáu trăm nhưng mà sau này nó lại tăng lên là 2 tỷ 3 tỷ là chuyện bình thường nha cả nhà rồi đây đây là cái cầu này đây là cái cầu cái cầu này là ngay cái vị trí à, tuyến số 3 cái cái cầu đầu tiên của tuyến số 3 còn để thắng ra ngoài kia là cái cầu thứ hai nha cả nhà trên tuyến số 3 này thì chỉ có hai cái cầu thôi đó, và cái cầu này đang được làm đó coi mình xin bánh dịp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 thanh chọc gọi là dầm à, nhịp là nó nó có một nhịp thôi đó, ở đây ở đây mình thấy có một nhịp thôi thôi tiếng số 4 nó có tới ba nhịp nữa đây là một nhịp thôi nha cả nhà cái à, số rạc nó chạy qua đây à, có một nhịp thôi à, cho nên à, tiến độ thi công nó sẽ nhanh hơn ở đoạn ở tiếng số 4 ai mà làm về lĩnh vực xây dựng cầu đường thì cũng sẽ hiểu cũng sẽ hiểu nha cả nhà rồi mình xin kết thúc video tại đây và mình hứa với cả nhà mình sẽ quay tiếng số 3 nhiều hơn cho cái nhà nắm nha và hiện tại thì mình không còn đủ thời gian để mình à, quay nhiều tiếng số 3 và mình chỉ quay tới đây thôi mong cả nhà thông cảm và ai yêu thích mình yêu quý mình thì à, nhớ đăng ký bấm like chia sẻ cho mình và ai muốn bán bất động sản tại khu vực tiếng số 3 tiếng số 2 nói chung là trong các tiếng trong khu công nghiệp thì cứ à, inbox cho mình số điện thoại 0972 332894 và ai muốn quay video ở đâu thì cứ uh, inbox cho mình luôn và mình sẽ tranh thủ tại vì hiện tại mình đang kinh doanh uh, buôn bán quần áo cũng như là kinh doanh ở bên ngoài và mình đang tập trung vào đó mà mình ổn định sau cái thời, sau khoảng thời gian mà lúng đoạn vào cái dòng tiền à, lúc lúc sống mình nói những ai mà đang bị lúng đoạn dòng tiền thì mình cũng vậy cả nhà nhưng mà mình vẫn còn có thể cứu quản được hoặc có thể cứu được à, cho nên mình không có bán những bất động sản tại những vị trí này cho nên là cái nhà cứ inbox cho mình mình sẽ tranh thủ thời gian mình đi vào mình vay cho cả nhà nha Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.